Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Hiện tại tôi là cố vấn đào tạo cho 20 doanh nghiệp ở Hà Nội và Hồ Chí Minh. Đồng thời tôi cũng là một trainer ờ, chuyên huấn luyện cho đội ngũ kinh doanh của các doanh nghiệp. Tôi là giám đốc đào tạo của công ty cổ phần GCC Việt Nam và hiện tại cũng là một trong những giảng viên trên hệ thống đào tạo unica.vn. Và đây là video tôi làm dành riêng cho những anh chị đang quan tâm về vấn đề phát triển doanh số. Nhưng để xem anh chị có thực sự thực sự là phù hợp với bộ video này hay không thì hãy trả lời cho tôi bốn câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, anh chị có thường xuyên để gặp khách hàng trực tiếp hay không câu hỏi thứ hai là anh chị đã biết cách để tiếp xúc khách hàng và giúp cho khách hàng yêu thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên hay chưa và câu hỏi thứ ba là câu hỏi anh chị có thực sự khiến cho khách hàng mình tin tưởng ngay trong cuộc gặp trực tiếp và câu hỏi cuối cùng là trả lời giúp tôi xem tỷ lệ chốt sale hiện tại của anh chị khiến anh chị thỏa mãn hay chưa nếu như anh chị thực sự đã trả lời xong bốn câu hỏi này và thực sự muốn tăng doanh số từ gặp từ việc gặp khách hàng trực tiếp thì đây chính là video dành riêng cho các anh chị nếu như bạn muốn học tất cả những kiến thức này của tôi ở ngoài thực tế thì chắc chắn bạn phải dành khoảng 2 ngày để tham dự với mức chi phí khoảng tầm 4 đến 5 triệu đồng Tuy nhiên bây giờ với sự trợ giúp của Unica thì bạn không cần phải mất 4 đến 5 triệu đồng nữa Bạn chỉ cần đeo tai nghe, kết nối với máy tính, có Internet thì bạn sẽ học được khóa học này Bởi vì khóa học này mang tên là 69 tuyệt chiêu chốt siêu trực tiếp Bạn sẽ học được rất là nhiều kỹ thuật từ những kỹ thuật giúp khách hàng biết đến mình ngay cả khi chưa gặp trực tiếp Tiếp theo là một loạt các kỹ thuật khiến cho khách hàng thích bạn và tiếp theo đó là hàng loạt các tuyệt chiêu khác giúp cho khách hàng tin tưởng bạn trong đó tôi có 13 tuyệt chiêu khiến cho khách hàng thực sự là rơi vào cái bối cảnh của bạn. Nhưng quan trọng hơn, tôi sẽ có rất là nhiều tuyệt chiêu khiến bạn chốt sale trực tiếp ngay trong cuộc gặp trực tiếp đó. Và bây giờ, đừng ngại ngần gì nữa, hãy bắt đầu đăng ký khóa học ngay để chúng ta có thể học video đầu tiên. Hẹn gặp lại bạn.